CB miền Trung chờ toàn thể anh em đam mê nha thì nay à, mình đi bên gà rừng này bên gà rừng với cậu ấy biết cùi bà lỗ Đấy. cầm lô tha Đài Loan à, 18 yên tiện xuống còn à, 38 cm cho anh em Đấy, 38 cm giảm thanh thuộc thò giảm thanh level max Đấy. giảm thanh của level max nha lăng kính của bác lăng kính snipper Đấy. kính với lăng kính là của bác lăng kính snipper Đấy. bên mình uh, chuyên uh, epic condo nha anh em à, tất cả các cấu, cấu hình chỉ cần anh em alo qua những số điện thoại này. À, anh em alo qua số điện thoại này Đấy, là được ha alo hoặc là có zalo nha anh em nào gọi không bắt máy thì cứ nhắn tin qua zalo cho mình nha đó ba số điện thoại để trên màn hình này. Đấy. kính này kính vector này vector Tourette zero stop nha rồi zero mà không cách á vặn zero chính xác lắm nha đấy, đấy. đấy. me bày gà chứ đây như này chín sáu con cho nên

về nha anh em rình rình nó rung đấy nãy mình mới đem một con này một con tự nhiên con không nhảy lên cái góc này nữa nghe đó con nó chín mươi sáu mét con chín sáu mét con bên này sáu bảy mét sáu bảy mét con mấy cây này đó đây nãy mình lúc đứng kim bắn này đó đứng kìm đem qua nha đây nãy dòng con con bên đây này con bên đây thì mình thấy mình thấy nè giờ mình qua lượt con này còn con bên này chắc ờ, không đất tại chỗ này nhưng ừ, rất vô cái lụm để xuống mình xem dưới nó trống trống mình xuống mình lượm luôn nha có phê có phê hai câu luôn nha anh em để như này chuột gấu bươi lâm nè này nãy leo lên cái chặng cây mứt này nè cái con đầu tiên mình về mà nó leo chặng cây mứt này nè leo lên cây mứt này lòng lá này, đây gà mái đây anh đây một con này nè à bên kia trống luôn nha anh em ô cha mập cua luôn con 96 mét này nè nó xuyên ức xuyên ướt xương sống vậy nhảy xuống chết luôn nè nhảy xuống rồi chết luôn nha anh em này này đứng lên cây này, này đó nhảy lên chạy cây này mình kẹt hết rồi chúng nó sinh sống này Ui, đây anh em ơi ừ. xuyên dư ức đây luôn thôi chứ Ồ, gãy, gãy luôn à ừ. Đây, đạn xuyên từ đây vô này à, thằng đây này ui xa đây anh em giữa luôn đây anh em một con nha bây giờ mình qua bên kia mình lượm luôn con kia con kia nãy anh bay bên này đó nó đậu cây đó nó đậu ở cây này nó cắm xuống thẳng cái lùm đó, đó. có cái đám cà phê mình qua mình tìm xem có không nha kệ nha đây nè lại bèm này đạo nhắn bên trái này đó nó đỏ cho thấp này đó nó xà nó nhảy úp xuống đây thế này đó trong một lùm le này hoặc là trong đoạn này thế này đấy hoặc là trong dưới gốc cà này nói nó hơi khó tìm để mình vô mình tìm nha tìm được mình quay cho anh em coi <sighs> tìm đúa rồi tìm ra anh em à chắc nó con này chắc con này nó nó còn tỉnh nó chạy á chạy rồi tìm không ra à. bây giờ mình về trại nha về trại mình à, mình uh, nấu cơm ăn cơm nha anh em uh wow. rồi hẹn à, gặp lại anh em những video tiếp theo nha <sighs> không biết bữa nay mình đảo zoom xuống mình đảo có zoom xuống 12 không biết nó có có lấy nét chuẩn không